Ayoa seida cholibaro, Jesus Pedrore, Santiagore, tobauro Juan khene, mưa được tương cơ pư tina đi tare phim hare. Mưa nó pư, tì sư li baro, tì nhớ cơ rây tổ phá cử đề khổ tốt ta. Tổ vụ đưa, xương đặt cho mặt càng đi rồi gió rồi sẽ xí xe. Thú sư, tổ sụ tì đi rồi gió rồi sẽ ta, dễ xe tìa. Tổ á khổ tốt ta chưng, Jesus Moise khiro, Elias khiro mene, ti suru chun nyia tina, tiaro Jesu buina. Ahiro Pedro hesure onse nima. Putoro mani oi hi chun no adwara, mu kama chun tia joita, mu ja wuka, Moise jawu ka Elia jawu ka joita. Nima tiro. Toani no bastoi me kurua nuanosis te ame tibui duhi pavia. Toan duhi pavichita me kurua bastoi onse nino kuata. à đi đi đi đi rồi rồi rồi rồi cứ như đã để thử nó à, nó ta, ta chỉ 아리로 유마크 유카이로 히라 티로 메네 와체하 티로 레 트오가 니노 코아타 아니노 코아타 제 트오아 tobuina kuawa yapai dojaja sea tian wari baro jesu tina kapusu tina len bua karerota osenia wa karus kaga musa me pura musa nyuni ne musa tori kene kuena tiga ni atiro tina này. Toani chetina nyiruka Jesuri tarenia. Ti nyiri na kiri se maniera hena. Ahia tengkepe ti duhita ceng Jesuti na le tuaro mene osenia. Michapu kaka ju awa ari re paina jakwe na tiga. Ju masino kwa makan waros kariro ju jaria sawi hari baro ti re paina na jauga masa. Nia Jesus. Toaniri baro peruk hena tiro re sini tua. Kristo masana jiddotiro totato pano Eliare eliareta mutano kamana nina manine judío masa buina do sehiro baro ani haritina ni sinitua tina tirore Jesús once ni yetia posto kantira eliareta mutando tire kwamaka hipitiare kano mutarirore once ni ke masana ni niha Elia vitu sure Tua vi pachenta tina tiro nenye masierare. Ahi ati do se yo aduaro nyano yo ari hire tirore. Ata yo aka yo kune. Yo masu no kwa makan waro kari ro hija. Tia yo achi nyano yo deika yo. Ni a Jesús. Tua à? ni yau chen tina noano tioa. Elia nino Juan bautizari rore nino nia. À? Tire masia à, tina.